tất cả ngôn từ này nó ảnh hưởng đến gì cuộc sống của chị mình cho nên là sao mình ngu đúng không thì ví dụ từ khóa tiêu cực là ngu thì chúng ta sửa chỗ nào ngu này thì chuyển sang từ tích cực là gì các bạn sửa lại thì có là gì tức là chưa thông minh thôi chưa thông minh chưa thông minh đúng không đó bảo sao mới ngu đấy Bởi em chưa thông minh theo anh ta phản lại của một từ khóa đó thì các bạn đổi ngược lại ngay nhá nhớ này khi người khác ám thị vào mình mày ngu đấy là đa phần chúng ta rồi nghe theo những người đó ôi trời ơi tức các bạn không dám nói lại đúng không và khi người khác nói tôi ngu đúng không là não tôi phản ứng ngay lập tức ngược lại này không được không được chưa thông minh thông minh cũng cái là cái từ khóa của chúng ta là nó phải cơ chứ nó có tích cực về à thông minh này và thằng con trai tôi như vậy con trai tôi như vậy à, mỗi lần tôi đi làm đúng không và bố đi làm sau đâu bố về với con và bố đi bán hàng là bố kiếm tiền muốn là về tôi bảo sao bố đi bán hàng đi hôm rồi về và sao bố bố chưa đi bán hàng vậy làm gì con để có tiền à không ngờ tôi đã gieo một cái từ khóa bán hàng tiền vào trong đầu óc thằng con trai của tôi các bạn nó hay vô cùng luôn mà tôi gieo rất lâu rồi từ khi tôi sinh ra vậy khi thằng trẻ con nó sinh ra đúng không mình phải gieo nó ngay lập tức tôi mỗi lần tôi về tôi bế đúng không con sẽ trở thành một ờ, người xuất chúng con rất giỏi con rất thông minh rất thông minh thông minh lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại từ trong bụng mẹ luôn bởi vì tôi biết cái bộ môn này lâu rồi và tôi áp dụng nó các bạn ạ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại bảo thầy tại sao em cũng áp dụng giống thầy mà tại sao em không gì em không đạt được như thầy mà hoặc em không đạt được kết quả bởi vì các bạn này chưa chân thành cảm xúc các bạn còn đơn bị dao động bởi cái tâm nó bị động các bạn nhé cái tâm nó động các bạn đang nghĩ vào tập trung vào ngôn từ tích cực nhưng bạn tâm các bạn đang động các bạn đang sợ hãi điều gì đó ngu thì nói là gì chưa thông minh nhớ các bạn nhé hãy biến đổi những từ khóa những nội dung ngôn từ nào mà nó tiêu cực nó chuyển thành gì tích cực của tôi kể cả trong việc dạy con kể trong việc đội nhóm cũng vậy khi các bạn cứ nói tích cực của tôi đi dần dần đội nhóm của mình nó nó sẽ thành một cái văn hóa tích cực rất hay luôn rồi từ khóa gì nữa các bạn cái khóa gì ờ hả điên đúng không điên mỹ vừa nói anh đấy nhá điên rồi mỹ vừa nói bảo ông điên à à mà sơn bảo anh là người thiên tài mà tôi là thiên tài <laughs> ví dụ vậy những người điên mới là những người gì là những người thiên tài và nếu như tôi tự ám thị tôi điên là tôi sẽ điên ngay hiểu không uh, à, tú anh ơi ờ em điên à đúng rồi <laughs> đấy thấy chưa thấy chưa hỏi vô tay các bạn ạ à. thấy chưa cái này là cái gì các bạn học và áp dụng ngay đấy thì nó rất quan trọng các bạn nhé rồi những từ khóa khác đi các bạn cho tôi một từ khóa khác đi để để mình sẽ chuyển từ tiêu cực thành tích cực chậm Đó. ok rất tuyệt vời từ khóa là sao là rất nhiều người bị học phần quảng cáo facebook của tôi em ngu công nghệ em em chậm lắm các bạn ấy em chậm ơi chậm em chậm lắm em chậm đúng không em rất chậm công nghệ em rất chậm thì các bạn sửa thành gì chưa nhanh trời ơi chưa nhanh các bạn sửa thì chưa nhanh thôi miễn sao nó có từ nhanh ở đây tôi không muốn bạn thành chậm ai chậm hết bạn mỹ không à bạn tú anh thời điểm học lớp uh, facebook xong bắt đầu xuống văn phòng thầy em em ngu em chậm công nghệ lắm tôi tôi sửa cho bạn luôn em tôi em phải em nói đừng nói từ chậm và chưa nhanh thôi chưa thông minh và chú ý nhé và các bạn từ chậm này có bị bố mẹ nói rất nhiều xong mày làm chậm thế làm chậm thế làm nhanh anh làm chậm đi Chả, thế là mình làm chậm theo các bạn ạ là mình sẽ đi chậm thôi cho nên bây giờ các bạn muốn đi nhanh thì các bạn phải thay đổi tôi sẽ nhanh tôi sẽ làm nhanh bạn chú ý nhé cái phần này rất hay rồi tiếp theo này một, một từ khác đi những ngôn từ nào mà các bạn bị ám thị bị người khác ám thị không làm được đúng rồi không làm được rất đúng đấy không làm được mà một cái từ khóa là trong đội nhóm là nó giết chúng ta luôn không làm được chính xác luôn đấy rồi các bạn biến đổi nó thành từ gì vẫn giống nhau chính xác phải làm được sẽ là đợi đến khi nào em sẽ là nó tương lai phải khẳng định ngay là phải các bạn nhé tôi phải phải làm được các bạn ạ phải làm được người khác làm được tôi phải làm được và chú ý nhé người khác làm được tôi phải làm được thì những ngôn từ này nó giúp cho chúng ta gì đạt mục tiêu nhanh hơn tích cực hơn hay hơn phải làm được còn từ này trong đội nhóm nó hay không bảo là đi bán ờ, giảm cân đi chắc em không làm được đâu nghe phát đã gì rất là nản các bạn riêng mà tôi gặp những người đó tôi chắc là tôi mình tiếp tục theo các bạn không làm được nó xuống ngay lập tức các bạn là nó xuống ngay cho nên là các bạn sống trong môi trường đó rất lâu các bạn sẽ trở thành y hệt họ luôn phạm thanh bình ở trong môi trường toàn đội đánh đề toàn đội lô đề suốt ngày tôi ngồi tôi nghĩ lô mà để, để có tiền các bạn ạ lô đề suốt ngày thế đổi tổ trưởng công nhân bảo anh bình mà đánh lô nào để ghi nhá rồi, ờ, hôm nay nhậu đâu đây rồi ăn nhậu mấy lô thôi cuộc sống của mình nó, nó không phát triển nổi đó rồi từ khóa khác đi sợ đúng không Phải. Vâng. sợ chính xác rồi sợ rất nhiều từ khóa các bạn thay đổi rồi biến đổi thành gì thành gì các bạn từ sợ hãi đúng không sợ hãi còn không sợ sao nó vẫn chứa từ sợ trong đấy ừ. mạnh dạn đúng rồi chính xác mạnh dạn hoặc là tin tưởng nhé tôi tin tôi làm được tôi tin tin tưởng các bạn ạ tin các bạn phải tin nhá đừng có sợ các bạn đừng sợ các bạn phải tin tôi đừng sợ nhá ok anh nhảy xuống ờ, tầng tầng 10 xuống đi sợ sợ rồi tụi anh ra ngoài em bà cười em nhảy xuống tầng từ tầng 2 xuống tầng tầng rồi tôi chèo cho anh có sợ không anh tin em nhảy được nhảy hả sợ ma dở đúng không mày dở hơi lắm đồ dở hơi đúng không dở rồi anh chị em đi đưa thành từ gì từ dở dở làm rất dở đúng không dở, dở, à. giỏi nó môi giỏi mà mày làm dở thế dở thế à, chưa giỏi thôi giờ thành giỏi các bạn nhé đúng rồi giỏi hãy biến đổi nó ngược lại các bạn nhé ghét thế ghét từ ghét đúng không chứ mà có thể ghét thế chứ đừng ghét hả <laughs> đúng, đúng không em phải không ghét là ghét ghét thì chuyển thành từ gì các bạn học được dễ thương thôi ghét nhé ghét trở thành yêu yêu đúng rồi yêu ghét được nhau yêu chứ ui rồi nhìn này y nhìn này chưa được đúng rồi mình là chưa đáng yêu thế nhỉ bởi tôi muốn các bạn thay đổi ngôn từ mà bài học ngày hôm nay là các bạn phải thay đổi ngôn từ hết nhá chưa đáng yêu đúng không đúng không các bạn à chưa đáng yêu bạn đã nói đúng ấy sao nói đúng ấy? chưa đáng yêu rồi gì nữa các bạn khó khó rồi đau khó thế không làm được đấy nhỉ khó mới có được được đấy giống nhau đấy ngáo ngu đấy ngáo là ngu đấy ngu là gì ngáo là ngu ngáo đá đấy ngáo ừ. là gì à, chưa thông minh thôi biết sao có từ thông minh rồi biết quan trọng là điểm nhấn ở đây gì là chúng ta ám thị những cái từ khóa nó tích cực vào đây vào trong đầu chúng ta rồi bài tập về nhà cho các bạn này bài tập về nhà các bạn liệt kê cho tôi 50 từ tiêu cực và kể cả hai cột này luôn trở thành tích cực của tôi và bây giờ tôi muốn các anh chị bắt cặp với nhau nhé rồi bây giờ là hai người ngồi đối diện với nhau nói chuyện với nhau và hãy trao đổi những cái ngôn từ tích cực